Thank you. Thầy sao lại không có Dạ thưa thầy Mấy hôm nay trời sáng tranh quá Có làm ăn được gì đâu Hôm nay trời tối Có thể làm ăn được Cho nên đến đây nhờ thầy Đường lỡ hải tỏ phân Hướng tử sinh chỉ dẫn Thầy bói cho quẻ Xem đi hướng nào cho có lợi thầy ạ à. Vậy anh định đánh sớm nào Nhà ai Tôi định đánh từ sớm trên Nhà chắc trùm sò đấy Ui này thì cho giàu rét ông ơi dạ. Nó ruộng đất làng đây nó mua ốc bộ đây, dạ. Vậy thì mời anh vào trong này vâng. cái hiện này nào, đi thầy. ngoài kìa sao cổng ngõ bay không đáng hay là bay không đồng với bọn cái trộm định ăn trộm của ta mà giờ lão nói trật cái con hạo chưa nói chui cũng được nói ngược cũng xong thôi lão nói mặc kệ lão anh em mình cứ vào đánh một giấc khỏe lòng cho tội gì súng cả bè giữ cúa cho cái nhà lão bất nhân này phải đi ngủ anh thôi đi anh đi khuya rồi đấy thầy nào đây để tôi nhà tôi xem thử thế nào nhé còn ngu hết cả rồi thầy bói cho con quế đi con quế rồi nè dạ anh cầm gậy ui anh ốc ơi dạ quế có thần rồi thần vậy sao phải thầy Thần dạy nè anh vào hương chanh nam đánh cái ngạch với món nước lúc tú vô trong buồn ấy anh nhớ là tiền bạc tôi để trong rương ấy, dạ trong hòm mà dạ áo quần nó treo trên tường ấy, lọ nó để trên thúng ấy, bưng ra dạ đây thì thầy đứng đây Nóc ơi Nóc ơi Anh Nóc ơi Anh Nóc ơi Mũi gan quá này Này cá nộm Mình đi ít trộm mà lấy số mũi Ăn trận thì ăn trận thì ăn gan cách này chết thì còn đâu mà ăn Ở đây Cắn răng ngậm miệng lại mà chịu Chứ thầy la Người ta nghe ra ta nhắm đầu thì không giờ Dạ dạ Tôi vào để nghe thầy ừ. 好的。 hết lần ta cũng cho bay cầm hai chân này bảo bay đừng có lên nước ai có đợi bắt cả bị loài tàn làm cho mổ mắt trong dầu bay có đêm tao đến đâu rồi cũng thôi quá trồng sò thật lý <laughs> được rồi để rồi mày nuôi lý với tao danh làng đâu dạ à, còi cành lấy nó đây dạ gia đình dạ anh xã mời anh về tôi uống rượu chơi vâng <laughs> vô lý người ta đi bói về nó giật cái hòm của người ta nữa người ta ăn trộm trói người ta cầm người ta nghĩ có ức không có ngon không có ngon không im không cho người ta ngủ chứ các anh cứ ngủ ức tôi tôi nói ngủ lý tôi đã báo là đừng đi cứ đòi đi rồi bóc khổ cho người ta chết lợi gì đâu tại anh hết á Chứ tại tôi sao nào tại anh lúc sai hướng này người ta mới nấm đầu Thì tôi vào hướng chánh nam chứ còn hướng nào nữa Thôi Nhất khảo sai thiên lý Giàu quả anh có biết đâu Này nào đồ đâu Dạ với đồ đây thầy <laughs> Này anh Ốc ơi Dạ Khi nó làm tờ khai tại xích hậu mà Nó mắc ba cái kiềng vàng Bốn đôi hoa tai vàng thứ đây để đâu tất cả trong gói này vô lý hoàng bí bọt mà bỏ trong này Lắm ơi Vì phải thay Đồ mới toàn này này Này thơm phức ừ. Không thấy gia trời Thầy mà thấy cái chi mà gia trời Đây này vậy bi vậy biết thế này Anh Nắp ơi Dạ đồ này mà Anh em Băng này Băng này Bấy rồi Dạ Thầy ơi Thầy định giá bán cái này Bao nhiêu tiền hả thầy Băng gấp mà băng rẻ Một trăm coi làm gì mà đắt quá vậy ừ. tao bón hoài cái thứ này mà bón được đêm tiền về đây chia chia sao thầy he lẽ là tính nhất cửu mà thôi tôi với anh mà cháu anh em với nhau thôi tính nhì bác nhì bác là sao nhì bác là tôi to thầy làm rồi em to vậy à, à, anh này nói tật cười này gông có này nó này nó này đánh tôi như đánh chó anh làm cái gì Đò ngạch này rút vô mở đồ đem ra hết <laughs> tôi hỏi thầy cho tôi chui vào mà nắm cái đầu tôi tôi không đi ở tù với thầy ảnh mở tù ấy, cho hết không lấy một tự <laughs> nói cho tôi tình thôi anh đây mình bán đem tiền về nhà tôi rồi kia vâng à, tôi bán được mang tiền về thầy sao và tiêu chung nữa thầy không về thầy à. った。 bắt cho một cầm mui à dạ con cầm mui có được không ạ chú mày hả dạ anh thầy xem thử nào dạ à, <clears throat> coi cổ cũng được đấy chứ mà ra lên nào sẵn cậu mới mua à? Dạ thưa cậu, đồ em mới mua đấy cậu ạ. À. Chắc thế à? Dạ thưa cậu, dạ chắc cậu ạ. À. Được. Dạ. Anh Trầm này, ta phải xét để cho liễu sự mụ vì tham nên mới hòa giang cho anh à, chứ anh mới cái gì lạ vậy anh hả để tôi nói cho anh nghe con mẹ này là con mẹ chồng chết ừ. nó là một con có tiền ừ. lâu nay là, là chứa những đồ gian lậu ừ. gặp cái dịp này thì ta cũng kiếm chắc chút ít chứ anh nghĩ đó coi có giải lên quan thì quan ông cũng kiếm chắc thôi <laughs> tôi hiểu ý anh rồi đấy nhưng mà mấy bữa nay tôi tốn kém cũng nhiều ừ. anh tính sao văn thả thì tôi giả lơ cho anh thôi được rồi tội gì nó anh à. Dạ. cô hên dạ bây giờ công việc như vậy cô muốn ở tù hay là muốn ở nhà dạ thưa cậu đàn bà hóa bùa dạ ai lại muốn ở tù cậu ừ. dạ đàn bà con gái không chồng không con Ờ, đi ở tù thì bỏ nhà cửa cho ai dạ dạ thưa cậu tội lắm cậu ạ à. ừ. dạ. hết nó ở nhà vậy thì sắm trăm bạc tạ làng à, tan vật giao cho nguyên chú vậy là được ở nhà chứ dạ thưa cậu có bao nhiêu tiền thì em mót máy mua hết cả rồi dạ bây giờ trong nhà mà còn một đồng điếu nào thì em chết dạ không thấy mặt hai cậu nữa đâu ạ à ừ. dạ anh nói mình nghe rất là cảm động dạ. dạ không nói lâu thôi gì hết á lòng đầu giá quan thôi dạ cậu nói đùa hay là nói thật đấy tao mà nói đùa với mày à à mày nói thật à này đừng thế đây hóa bùa mà toan việc vu anh tao đây có của tiền tao đem nạp cho quan thà cho cọp còn hơn con này mới láo chứ sao dám cả gan nói bọn này à, chó à sao hả miệng mồm lỗ mổ ăn nói lại nghinh ngang chứ dân đâu? nay quan bận thôi hai anh chịu khó đi về nhá ờ mình biết quan lúc nào là không bận nhưng mà gặp ai chứ con gặp anh thì chuyện gì lắm gặp sao? tôi nhưng mà à, được tập kêu ờ, kính anh đứng đây vào bẩm quan lại nhé được rồi lý trưởng xã đại gia nè Dạ Thế mày đem cái lễ gì vậy Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa Dạ Lễ Dạ Trong đơn tử trùm sò thất đạo Trùm sò là thằng nào? Dạ, yeah, thằng đạo con con ạ à. Tao nghe mày giàu có lắm phải không? Dạ, bấm cũng đủ đủ ăn thôi Thì lại nè Dạ Trong cái đơn này thằng trùm sò nó khai Là nó bắt quả tang thị hến qua gian Như vậy thị hến chứ còn ai à? Dạ Thị hến đâu cho vào? Dạ Hến đâu? von euch. đến đã lại gần đây quan hỏi thế năm nay bao nhiêu tuổi dạ bà quan năm nay em 25 tuổi ừ. chồng con thế nào dạ bà quan dạ chồng em chết lâu rồi ừ. tội nghiệp chưa đầu xanh tuổi trẻ mà hóa chồng quanh nghe quanh tuổi cái bụng nghe quan hỏi cá khai báo rõ ràng để rồi quan xét chữ cứ khai đi có quan đây không sợ gì dạ dạ bẩm quan từ khi mà chồng em chết đến nay thời nghề bán buôn vẫn giữ còn việc trộm cắp dạ biết đâu ừ mình đừng bà quá bụa biết gì cái chuyện trộm cắp dạ. nhưng mà mình có của thời mua cốt là do đứa bán ngài đi để mà quan bắt nó dạ dạ bẩm quan thời chú ốc bán quá cơn chạng vạn lúc đó có cậu tùng cậu xã đây tùng sò qua nhận lấy tất thì dạ dạ bẩm quan xã trưởng đòi trăm bạc im đi dạ bẩm quan em không có họ giải lên huyện dạ nhờ quan xét chữ con dân thật nhiều điều dạ ức quá đấy quan ạ à. được để cho quan dạ tụi kia dạ mày thấy cảnh nhà mũ hóa rủ nhau đến kiếm anh à cho nên không tư hòa bay mới vi bằng cho nếu thuận ý bay không giải huyện cái gì dạ đó bộ thằng lý mày nuốt không thôi giờ mày đem lên đây dạ bấm hoàng tao nghe mày đã điều ngoa có tiếng sắm quan ra mày bán đứng bay anh à đấy dạ đọc nó xuống đánh ba chục theo dạ nằm xuống nằm xuống một ui một ui một ui một ui đâu rồi một ui một này một này cứu im dạ cho ra ngoài chờ quan xét xử dạ. dạ thầy lại nè dạ thầy lại mau tháo gấp trác văn bắt thằng liêu thằng ốc đến gấp đi dạ còn thị hên khá ra ngoài khai báo trong ba ngày nữa quan sứ cho mà về thấy thủy hến rất nên nhan sắc xui thầy đề cũng muốn phong lưu lạ thật sai lính tìm thị hến đã lâu vào trò chuyện mà chưa thấy tới à dạ thưa thầy à, thế nào thưa thầy à, thầy hến đã đến à. xin chào cô hến dạ xin chào thầy mời cô vào dạ lẽ dạ thầy tha hầu dạ mời cô hết vào chơi dạ <clears throat> dạ thầy tha hầu cho nghe chưa thưa, xuống nhà dưới chơi thưa thầy à, cho em ở đây hầu thầy em xuống nhà dưới xa thầy gọi em không nghe thôi cho ra quán uống rượu đi ra quán ngồi xuống buồn lắm <laughs> coi bộ hết tiền là phải không <laughs> đề trông thấy thì rầy rà vô phép lắm à không ngại ngùng gì cả hôm nay là nhân mũ đề đi khỏi hãy vào đó mà chơi dạ đến ngồi chơi dạ Em xin phép thầy Ủa mà phép tắc gì Phép tắc là ở trốn công đường kia Chứ còn đây là cái nơi tư riêng của mình mà phép tắc gì Không có phép tắc gì cả Cô ấy này à, Khá cho miếng trầu vôi Người ta thường nói miếng trầu là đầu câu chuyện Thêm thắm tình quen biết Cô có ăn trầu xin miếng chơi Dạ thưa thầy Em không biết ăn trầu cô Hến Dạ Chứ cái việc mà hôm trước quan dạy cô ra quán làm tờ khai Tới bữa nay cô đã làm chưa? Dạ, thưa thầy, chưa đấy À cha cha Tới bữa nay mà cũng chưa làm à Chết chưa, trễ rồi đó Mà nhất là cái việc qua trữ đồ ăn trộm Mà tới bữa nay chưa làm thì có khi tù đó Tù đấy Thế bây giờ Hến mới nghĩ như thế nào? Dạ em định đến nhờ thầy đấy À <laughs> hôm nay là Hến à, định đến nhờ mình đấy phải không Dạ Hến cũng phải nghĩ như thế nào chứ Dạ thưa thầy Em nhớ ơn thầy <laughs> Ơn hỏi em chi hả? Mình với nhau Miễn là mình giúp Hến thì Hến phải nghĩ như thế nào đấy ừ, Cho nó phải Dạ thưa thầy Em hậu tạ thầy chứ lo gì Thôi tạ tùng chi mình với nhau á hả Miễn là mình giúp hến thì Hến nhớ ơn mình thì được thôi Dạ Thôi được rồi để mình còn giúp cho nghe chưa Dạ Cô Hến Dạ Bây giờ cô ký vào đây Dạ thưa thầy Em không biết chữ À nghiệt quá à. à. Thôi được Không biết chữ thì cô điểm chỉ vào Dạ thưa thầy Điểm chỉ thế nào thầy bày hộ em với chứ Khó gì Cô cứ đưa hai ngón tay lên Kẹp lấy tờ giấy này Rồi tôi làm sao tôi làm Đó Đó Khó gì đâu Đây Đây này à. dạ ủa chị hinh cái gì ạ tôi đi tìm quá mệt thế mà chị lại ở chơi đây mày tìm làm gì vậy dạ thưa thầy dạ quan có lệnh đòi ngay chị hinh chị phải mau đi gấp quan đòi việc gì mà đòi bất tử hả dạ thưa thầy dạ quan bảo dạ việc này gấp hơn tất cả các việc nào khác đó thôi mày đi trước đi rồi cô hến đi sau nghe chưa dạ đi đi dạ đi Dạ Thầy cho em đi Chào thầy ạ à. tướng ta là ba lát tay quan cũng tam thiên nghĩ lại như tôi với ông huyện địa vị thì nhường nhịn cho yên chứ còn tình ai chịu suốt thua sao được chứ à, đem cái việc này mình mách lại với bà huyện bà phải lo rào trước thì ta sẽ phỏng tay trên chai ai vô <laughs> bấm bà dạ nhà em khỏe Thầy đề ạ à, Tôi định sang nhờ thầy một chút việc Không ngờ thầy lại đến đây quý hóa quá đó Mà tôi trông thầy như có việc gì vậy thầy Dạ bấm bà Hôm nay em qua đây thưa cho bà hay câu chuyện ừ. Kéo sau này rồi công việc nó vỡ lỡ ra Rồi bà lại tách Vậy chút việc gì vậy thầy Thầy cứ nói cho tôi nghe đi thầy ạ Việc gì vậy thầy Dạ bấm bà dạ cái việc này là giữa em với quân huyện là tình thầy trò làm thinh thì cũng khó ừ. mà nói ra rất ngại lòng cho bà vậy chứ việc gì thầy cứ nói cho tôi nghe đi không bao giờ tôi mất em huyện nhà tôi đâu thầy nói đi thầy nói đi. dạ bà hết lòng thì em xin nói cho bà hay ừ thầy cứ nói đi thầy ạ Thôi, nói đi dạ, bà cho em nói nhỏ ừ. à, đó, đó, à, đó. thấy chưa à. nếu như bà cứ để chiếc thuyền con cứ thuận mái xuôi dòng dạ thì gốc cây lớn sẽ bị người bới rễ đó bà ờ phải rồi nghe đà rõ lẽ mà thấy nói sung gian thầy đề hèn chi mà ở công đường thì mau mẹo khéo toan dạ. về tỉnh thức thì ngồi như ngủ gục với chứ thầy dạ dạ bấm bà đi dạ cái thứ đó mà ngồi đâu là ngủ America and they chờ cơm chưa chờ cơm cũng chờ ông về đó chứ chờ cái gì thì ở nhà chơi trước đi cũng được ông nghe người ta nói à thà là giữ con tu đực còn hơn chực một bữa cơm đó à nói cái gì lại? cái việc quan thì nó phải trễ chứ này trời ơi trễ gì mà trễ luôn có ba bữa vậy ông <laughs> trễ ba bữa là may á cho nó trễ đến sáu bảy ngày cũng phải chịu trễ luôn cả tháng cũng ai dám nói gì ông cũng xem lấy nước giam kia kìa đã trở ba ngày nay rồi đó à, cái gì lại trở nước giam <laughs> đối với ai kia chứ với tôi á hễ con rùi nó bay ngang qua rùi đất rùi cái tôi biết rồi đấy ông ạ à. à, cái gì lại rùi đất rùi cái Ê, bà giói bà ra ngoài đó bà chứ dối ra ngoại xứ Xưa này có ai để cho đàn bà làm quan ở đâu Tôi mà được làm quan Thì cái công việc này tôi xứ dư Xứ dư đi ông à Bà xứ thế nào bà nói tôi nghe thử à Ông không biết Thì tôi bày cho ông đây này Thị hết là một con mẹ đàn bà hóa Dâm hoa tử đồ ăn trộm Có tăng chứng rõ ràng Bây giờ mình mới biếu cái thằng trùm sò mất tổ mấy Chịu cho mình đâm chốt bấy chốt gì Rồi cho nó về Là một Còn cái con thị hến ý Đáng lý là phải bỏ tù cái nó rụt thương ra Nhưng thôi Nghĩ cũng có lợi gì Chỉ bằng ông bảo nó đút lót cho mình năm chục ba chục gì Rồi cho nó về Là hai nếu nó không chịu thì sao <laughs> nếu mà nó không chịu á cô nó xuống trường giam bà bữa là nó lòi tiền ra chứ có khó gì đâu ông làm quan muốn ăn tiền người ta phải xử cho nó có lý có sự cho nói như bà cho nó kiện cho mà tróc da ừ bởi vì ông có hỏi nên tôi đây mới nói nói là nói với ai kia chứ với ông thị hết là con quỷ quyệt bảo đừng có núi máu dê mà tìm cách thuê thoa nghe chưa tụi giao trong đây này một xử hai xử ba bốn ông cũng phải xử khá xử xong mà đuổi nó về nhà còn để mãi thì Dạ Việc gì Dạ bẩm quan từ tôi Vân Châu Trác Bắt nghêu ốc giải hầu à Dẫn vào Dạ Nghêu Dạ Quan đòi Dạ Bỏ quốc ngoài này Dạ dạ à, à, à, à. Đi vượt quan mà cặp quốc vào nách à dạ, dạ Bỏ ngoài này dạ, dạ, Thầy cử ơi Cho tao tôi gửi quốc sư thầy Anh đôi chữ quốc à anh rồi gì quốc à nhanh lên tội quá thầy chủ nho môn mà hở đâu mất đó thầy quan đội nhanh lên nhanh lên thôi thôi tôi gửi thầy đó quỳ xuống dạ bảo nó ngất cái mặt lên ngất mặt qua xem nghêu dạ như mày là thân đuôi mù sao dám lâu thôi khá khai báo cho quan xét xử dạ làm lại con lối mày xét lại cho con nhờ con đi bố về về đến đây nó giật cái hầm của con trong đây có bốn con tiền mua rùa tiền quá nó giật hết chứ còn con này nuôi ai mất của con con giữ. vậy đó mà con mất thành hình có mấy đời thầy bố gian thô như mày thầy thế đuôi chẳng sợ thấy việc quấy cứ làm lệ dạ đọc phố nó xuống đánh ba chục kèo cho tao dạ nằm xuống trên trên này ơi tội quá đi tao đậu gì nằm xuống nằm xuống quá rồi ui ai ai ai ta đánh đâu lan dạ chưa là thầy ừ. dạ tôi sợ quá thầy sợ gì nằm xuống ôi trời ơi sợ ui trời hai này hai này hai này cái chi dạ hình như thầy bói chết rồi ạ à. nói giả vờ á đánh nữa tao không giả vờ hả giả vờ hả giả vờ dạ không giả vờ dạ không giả vờ dạ không giả vờ dạ không có giả vờ chết không dạ từ năm qua em đau em ngất cái dây giận ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ngất ăn cho con khai khai đi dạ con đây quen với chữ ốc bởi vì duyên cớ thường tay lui giàu khỏe quê khoa còn ăn trộm đốc nhà ngẫm ra không rõ chuyện rồi nó dậy. dạ gọi thằng ốc vào đứng dậy đi ra ốc quá rồi Ô, anh ốc khai đi khai đi khai cái gì ui nó quanh gian thịt rớt tiền ông ơi tránh răng ngậm miệng lại mà chịu chứ có việc gì mà khai càng càng không có được đâu này khai ở tù sướng hơn ừ. Dạ Nạp cố ra Cưới khảo cho tan xương Bảo nó khai đi Nếu mà kiêm khai ắt phải mang Trọng tội Dạ Nằm xuống như mày là trộm của người mà lại đốt nhà truyền giam lại rồi sau kết án đi tù tù thì tù ở tù sướng hơn lại dạ gọi xã đại giang vào xã đại giang dạ qua đòi giả dạ, bóng quan, dạ, chuyên mồ cho chuyên ni sâu về làng khó làm việc chi danh tao không có tù là mày cho ra lấy dạ gọi hết vào dạ Hết. quan đội dạ con quan con hầu thầy lại nè dạ cậu xã cậu giận em lắm à thôi ai dám giận cô như cô là lên mặt kế gì hương xã giữa lưng cậy có thế quan cái mà tôi cho cô biết thế vua cũng thua lệ làng rồi đây chế nhà thầy phải ra mặt chuột chứ có gì đâu cô cậu xã thời em đây thân hóa bủa bán buôn hầm hút của ngay gian em mắc phải lỗi lầm em có mua lầm á thì họ lấy lại chứ có đi đâu đi nữa là cũng ngộ mãi thất tiền thôi cậu ạ à. à cậu xã lão trung so ấy ý giàu có lão hung hăng em tưởng là khai lão trùng sò cho quan trị tội lão cho đáng kiếp ai ngờ cậu lại thật thà quá lúc ở công đường á quan đánh cậu làm cho em đây phải khổ đau và hối hận đấy cậu ạ à. thế à <laughs> vậy thì chưa hiếu được lòng nhau còn giận nên nghe tường là nói là thêm thương chứ mình thấy gái không chồng khổ sở đủ đường khổ lắm cậu ạ à. tôi thấy còn vất vả lắm dạ. <laughs> mình muốn nói một chuyện nhưng mà ngại quá chừng này dạ chuyện gì cậu cứ nói mà à, tao nói hử dạ muốn kết bạn yên vui mọi việc có được không chết Cậu xã nói vậy chứ Còn mở xã ở nhà thì thế nào À Tôi với cô yêu nhau mà chẳng lẽ tôi đem về tôi mất lại với mẹ xã nó cô sợ Này Hên cứ cắn răng mà yêu mình Mình bậm môi mình thương hơn Hai đứa mình cứ đi ngầm Đi ngầm vậy Cậu dạ. nói vậy chứ Ai lại lấy thú út voi Út đằng trước ấy Nó lòi đằng sau đấy cậu ạ à. Không sao đâu cô đừng có ngại trước khi kia thì chẳng nói gì chứ còn ngày nay thì họ biết uh, hết là người mèo có lý trưởng đại giang nữa mà ai dám rờ tới như vậy thì cái dù che cũng được cái cán à, hơn nữa là con đường mua bán cô lại càng dễ dãi hơn chứ dạ tâm sự là nhờ cậu cả Để dạ chứ sao tùm sò đâu dạ bóng có con à tài vật kia nguyên chú phát hoàn dạ vẫn đó hoàn con nhận cũng phải làm sao chứ biết chưa dạ bọn con biết rồi vậy thì ra làm tờ nhận rồi ngày mai sẽ đến đây nhận vật dạ tôi đã nói với bà là tôi đi khám điều hòa <laughs> Ông đi khám điều hòa chứ không phải ông đi khám cô thị hết hả À cái bà này Liệu lời mà nói Coi chừng là mất thể diện tôi trong lúc này không được đâu nghe <laughs> Ông sợ mất cái thể diện của anh vậy thì ông đánh đi đánh đi Xin mời quan thế hóa này. 听哈。 mình à bà này dữ thật ừ tôi nghĩ cũng phải không gian thì đi đâu tối hay là đi về nhưng mà về thì tiếc lắm hơn nữa tục ngữ có câu đánh chết nết cũng tránh chưa cứ đi kiếp ra ngoài mượn áo vừa vừa tìm đến đó thỏa lòng mong đợi chọn nhiều quá đi giờ con đi không có lính có tráng gì chứ con làm con tưởng cả trộm con đánh làm gì xin quan tha tội con á biết rồi dạ vì quan đương theo cái bọn gian phi dạ cho nên à, quan mặt như thế này là trùm sò nhầm dạ thôi quan tha cho đấy dạ à dạ nè trùm sò dạ đưa cho quan mượn cái áo quan đi có việc gấp chút rồi là mai quan gửi quan trả cho giờ ấm lại quan vậy áo của con dạ con sợ dạ nó, nó hôi thằng biết rồi áo của trùm sò thì hôi rôm hôi rạ nhưng qua đi có việc gấp mà dạ. đưa đây dạ hè dạ chạy cho quan à, cây đuốc gấp đi dạ. để đi đêm hôm tầm tối sẽ bất tiền lắm dạ mà sò vào quăng đi dữ dạ đúng rồi như vậy là ai rõ ta mến lâu, bây giờ cầm đuốc tấu đầu thối na bon vợ theo ư cháu có nổi ư chuồn 通。 cầm đuốc cho nên mụ huyện thấy đuổi theo bây giờ tắt đuốc kia vô bụi ta gào giả làm con cú ta kêu thì bà ta sợ ma phải tự nhiên trở lại ghen thì ghen mà lại nhát gan như vậy là kinh hồn trắng còn theo biển diễn bây giờ rộng bệnh gì trong lâu ấy này mình nhận được tin cái là mình đi liền chắc là khến chờ mình sốt ruột lắm nhỉ dạ thưa cậu tiệc rượu chào mời hồng xuân đón tiếp dạ mời cậu vào đó, dạ, dạ, dạ, <laughs> này lâu ngày mong gặp dịp bữa nay bướm lại cận bên hoa dạ mình nghĩ mình với hến mỗi khi gặp thì em cứ kiếm chuyện nói quà lòa chẳng đâu vào đâu hết chia cho bằng hôm nay áp tiện vào cho chắc này vào mình nói chuyện tí được không ai đó mình ờ, mời chi vậy dạ này, có mời đâu người ta đến tình hình với cậu ạ à. Bây giờ làm sao được Lâu à? Tôi xã Bây giờ làm, bây giờ làm sao Bây giờ á Bây giờ cậu chịu khó chui dưới kia kìa Chui trời Đó Tôi mà chui dưới kia bây giờ không còn chỗ nào nên lên cậu ạ, nhanh lên Trời khổ thân tôi được tin hết cái là mình đến ngay dạ. cô hết dạ trong từng giây từng phút mới gặp mặt gặp mày hôm nay là con dao ngòi bút ránh dân mình đến đây là chén rượu cuộc cờ vầy bạn thôi bây giờ ta đi vào đây tí nào dạ thưa thầy dạ thưa thầy dạ thầy ngồi cho em thưa câu chuyện có việc gì thì mình vào đây rồi mình thưa với nhau chứ dạ xin mời thầy à thì được nhanh đi. Dạ thưa thầy, ve mũ hóa ý là xã trưởng thì luật nhà quan phải chứ Thế nào làm vậy thầy À Tướng việc gì chứ chọc đàn bà Mà ý thế cường hào Thì luật quan cũng có khi xử tử chứ sao Dạ thưa thầy Nghiêm quá thầy Mấy vụ đó là nghiêm hung lắm Dạ Thôi bây giờ mình vào với nhau đây tí đã Dạ Ai đó Quan đây Chết Quan huyện Cô mời quan làm gì Em có mời quan đâu Quan đến bất ngờ đấy thầy ạ Bây giờ làm sao đây Dạ thưa thầy Dạ bây giờ ấy, thầy cũng khó chui vào kia kìa À tôi ngồi dây khoai à dạ, Không còn chỗ nào đó thầy ạ nhanh lên Dạ Cậu báo đời quá đi chịu Xong rồi lòng nó thế Thế mà được tha ở công đường là có biết nhờ ai không? Dạ bấm quan, dạ nhờ quan cả đấy chứ. Đấy như hết là tội khói mang qua trứ là quan cũng nghĩ chút tình thương dạ. còn đi cái chuyện gốc lắm cho nên không lính hầu không điếu trách vênh vang dạ. bây giờ tình chút thỏa trong khi đêm vắng với quan dạ bẩm quan dạ quan cho em thưa câu chuyện đã ve mũ hóa ý là xã trưởng thì luật nhà quan phải xử thế nào làm vậy thương việc gì cho còn vê à, vãn khởi cái chuyện tầm phao, có nặng lắm cũng đến đòn thác lạc mà thôi dạ dạ dạ dạ thì là quan minh quá dạ chứ như quan cũng sống cho chứ như cái đông này khoai cái là cũng chết chứ khoai sao lại sứ dạ bóng quan chết đông này khoai xứ còn khoai xứ tử mà chứ khoai sao lại biết xứ tử dạ thầy đây đâu dạ đây Ê, ê, nhà của chị hết đây rồi cô, làm đây thì chắc Não Coelho?